Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại và xem kèo bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em đó là ba trận đấu ở ngoại hạng Anh vòng 13 à, Trận đấu đầu tiên đó là trên à, Manchester City và Brighton and Home Thì trận đấu này chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo đó là tài 3 Và tiếp đến là trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool Thì chúng ta chiến thắng với kèo đó là xỉu 3 anh em Xỉu 3 cũng như là xỉu góc 10.5 đúng không? Và tiếp đó nữa tiếp đó nữa đó là trận đấu giữa Everton và Crystal Palace à, trận đấu giữa Everton và Crystal Palace thì anh em chúng ta lại mất hai kèo và thắng là cái tài hai khi mà Everton đánh bại uh, Crystal Palace uh, với tỷ số là 3-0 thì một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh cũng như là những anh em ở trong nhóm ở trong nhóm của mình thì ngày hôm qua chúng ta còn rực rỡ hơn nữa với những cái mã kèo trận đấu đó là Manchester United và Chelsea cũng như là trận đấu giữa Real và Sevilla trận đấu giữa Dortmund và Stuttgart và trận đấu đó là giữa uh, trận đấu của Bayern Munich nữa có một trận đấu của Bayern Munich vào lúc uh, ờ, 8 giờ đó, 8 giờ 30 trận đấu giữa Bayern Munich và Hoffenheim thì uh, ngày hôm qua tổng cộng chúng ta cũng chơi khá là nhiều trận đấu đây anh em ạ uh, chúng ta có chơi uh, mình có cho anh em đó là trận đấu Liverpool và Nottingham này uh, đi cái xỉu 3 cũng như là cái tài góc đúng không và trận đấu giữa Manchester City và Brighton and Home thì có cho anh em đó là đi uh, Manchester City hiệp 1 uh, tài cả trận sau còn lại là trận đấu giữa Chelsea và Manchester United thì anh em chúng ta còn chiến thắng rực rỡ hơn khi mà chiến thắng với cái kèo mã kèo chấp uh, Manchester United được chấp 0.25 cũng như là cái tỷ số một đều đấy <clears throat> ăn cả cái mã kèo tỷ số một đều nữa anh em và trận đấu giữa uh, Bayern Munich và Hoffenheim thì chúng ta chiến thắng với cái mã kèo đấy là Ben Munich chấp 1.25 cũng như là cái xỉu 3. Đấy, mình có nốt lại cho anh em là cái xỉu 3 nhá, đi cái xỉu 3 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng và trận đấu giữa Borussia Dortmund thì anh em chúng ta đi Borussia Dortmund chấp 1 cũng như là cái tài cái tài uh, uh, lúc đầu trận hình như là 2.2.5 hay là 2.75 nhỉ? Như là 2.5 đúng không? Đấy, mình có đẩy cho anh em cái, ờ, cái tài 2.5 thì anh em chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với hầu hết tất cả những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em rồi chúng ta chỉ uh, mất mỗi cái kèo đó là uh, hình như là cái uh, mình nhớ không nhầm là cái kèo tài thẻ cái kèo tài thẻ ở trận Liverpool mình có cho anh em đi cả cái kèo thẻ tài thẻ nữa mình uh, đang nghĩ rằng là trận đấu này sẽ có rất nhiều thẻ và uh, đen một cái là chúng ta đi cái uh, tài thẻ chúng ta đi cái thẻ tài thẻ 4 nhưng mà tổng thẻ chỉ, chỉ có ba thôi đấy cũng khá là đen Tuy nhiên thì ngày hôm qua chúng ta lại chiến thắng nói chung là cái kèo ngon nhất và cái kèo thơm nhất đó là cái kèo tỷ số một đều giữa Chelsea và Manchester United. Chúng ta bỏ một và ăn 14. Rồi thì uh, bỏ qua uh, ngày hôm qua đi, ngày hôm qua coi như là uh, đã qua rồi. Thì anh em chúng ta cũng đã có lãi rồi thì ngày hôm nay uh, mình cũng khuyên uh, tất cả anh em ở trong nhóm là chúng ta cũng uh, nên là uh, đánh nhỏ lại anh em nhá có lãi rồi thì để uh, uh, sang tuần chúng ta lại uh, à, còn đá cả cúp C1 nữa mà anh em vì vậy nên là cứ làm sao có lãi là anh em chúng ta tích góp đấy chứ không nên là tất tay hay là đánh cho hết để đến lúc đấy thì khó mà quay đầu anh em ạ mà mình cũng không thể giúp được đúng không anh em chỉ cần vào nhóm của mình và đi theo kèo của mình thôi thì mình đảm bảo rằng là anh em kiểu gì cũng có lãi cũng như là có lợi nhuận còn nếu như mà anh em uh, lại không nghe mình mà cứ tự chơi lại trận nào anh em cũng đòi chơi thì rất khó để mình có thể giúp nhá đấy sức đâu mà giúp cho nhiều anh em vào nhóm thì nhận kèo miễn phí rồi đấy thì còn đòi hỏi trận nào cũng phải có kèo thì cũng ờ, quá khó cho mình thật sự là đấy thì trận nào mà mình chơi thì mình đẩy cho anh em thôi thì ngày hôm nay lại à, chúng ta sẽ quay trở lại với ngoại hạng anh đi khi mà à, cả La Liga, Bundesliga cũng như là Serie A và League One đều cũng không có những trận đấu nào mà đáng chú ý cả. Và trận đấu mình sẽ làm cho anh em Ở cái trường ngoại anh Đó là trận đấu giữa uh, Leeds United và Fulham Trận đấu mình uh, đánh giá rằng là trận đấu rất là hấp dẫn Đây Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay anh em nhé Hiện tại thì Leeds United lại chấp Fulham ở cái mã kèo là 0.5 rồi chủ nhà à, Tuy nhiên thì mình cũng không đánh giá cao cái kèo chấp đâu ờ, Mình nghĩ trận đấu này nếu như mà hạ kèo đồng banh thì uh, sẽ là hay hơn uh, và cũng là mình đang đánh giá là Leeds United cũng như là Fulham thì cũng ngang cửa đối với nhau thôi không có đội nào nhỉnh hơn quá là nhiều đâu còn uh, tiếp đến đó là cái kèo uh, trên dưới cả trận đang là ở mức 2.75 đến 3 hòa à, làm sao mà có à, cái kèo à, ờ, 2.75 đến 3 hòa nhỉ điểm qua một chút về những trận đấu vừa qua nhá những trận đấu vừa qua của kể cả Leeds United cũng như là Fulham à, Fulham thì à, mỗi trận đấu họ kết thúc đều có ít nhất là hai bàn thắng trở lên ba bàn thắng trở lên anh em ạ ba bàn thắng trở lên năm trận đấu gần nhất thì có ít nhất là ba bàn thắng trở lên còn đối với Leeds uh, Leeds United <clears throat> Leeds United thì lại hoàn toàn khác những cái trận đấu vừa qua của họ thì chỉ kết thúc với ờ, trung bình trung bình ờ, một trận một bàn <clears throat> trung bình một trận một bàn đấy trung bình một trận một bàn thôi và mình nghĩ rằng với cái kèo tài 3 cái kèo tài 3 này cũng khá là khó nhai cho anh em ờ, chúng ta này cũng như là khó để anh em chúng ta có thể bào được đây anh em và tiếp đến đó là cái kèo thẻ kèo thẻ 4.5 cũng như là cái kèo tài góc 9.5 à, mình nghĩ rằng là với kèo chấp nếu như mà Leeds United uh, chấp Fulham 0.75 thì anh em chúng ta có thể đi khách được Đấy, có thể đi vào cái kèo mã kèo đội khách được chấp anh em nhé Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một chút về cái đội hình đã à, đội hình của Leeds United trong trận đấu này đội chủ nhà sẽ uh, hai đội hình dự kiến giống nhau anh em đều chơi với sơ đồ chiến thuật là 4231 <coughs> và so sánh về lực lượng thì uh, à, Leeds cả Leeds United cũng như là Fulham đều đang thiếu vắng những cầu thủ cũng như là uh, có khá là nhiều cầu thủ chấn thương ở bên phía Leeds, Leeds United đó là Fosao cũng như là Dallas tuy nhiên thì có sẽ có sự trở lại của uh, à, Struzzi còn về bên phía của Fulham thì họ mất nhiều hơn một người đó là Solomon uh, Kuzawa cũng như là Danny James và có thể sẽ có sự trở lại của Kenny TT câu lạc bộ nào cũng ờ, có thể có sự bổ sung về mặt lực lượng <clears throat> anh em cũng có thể có sự bổ sung về mặt lực lượng cũng như là ờ, với những ờ, phong độ hiện tại đi phong độ hiện tại thì mình vẫn đánh giá Fulham có phần nhỉnh hơn sau ngày một vòng đấu họ ghi đến 19 bàn để thủng lưới 20 bàn và được 15 điểm chưa kể rằng là họ vừa mới có hai cái trận đấu bất bại à, một trận hòa một trận thua à một trận thắng xin lỗi anh em <clears throat> còn với Leeds United sau 10 vòng đấu họ ghi được 11 bàn thủng lưới 15 bàn và chỉ giành được 9 điểm thôi đang ở rất sát với cái nhóm cặp đèn đỏ cũng như là họ đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp ba trận thua liên tiếp anh em nhé đấy đó là lý do mà vì sao mình uh, gợi ý cho anh em đó là đi cái chợ kèo đấy là Fulham được chấp Fulham được chấp 0.5 0 uh, Fulham được chấp 0.5 trong trận đấu này và một cái mã kèo nữa đó là xem nào cái mã kèo tài thể cái mã kèo tài thể tài thể 4.5 à, ờ, nói một cách khách quan là như thế này à, hiện tại thì um, Fulham uh, ờ, Fulham đang xếp thứ 9 đúng không và uh, đây là những đội bóng xếp sát nhau chỉ cách nhau đúng một điểm đến 3 điểm thôi giống như là Newcastle uh, cách uh, Fulham 3 ba bậc tuy nhiên thì cũng chỉ cách Fulham chỉ có 3 điểm thôi và một trận thắng trong tối ngày hôm nay có thể sẽ đưa Fulham đến gần hơn với top 5 và top 4 còn với Leeds United Leeds United cũng vậy Leeds United họ cần phải nới rộng khoảng cách với những cái đội bóng cầm đèn đỏ khi mà bây giờ thì các đội từ uh, thứ hạng 14 xuống đến 20 đều đang sát điểm nhau và chỉ cần một trận thắng cũng như là một trận thua thì có thể là sẽ là rất nguy hiểm cho năm cái đội bóng 6 cái đội bóng đang xếp thứ từ 15 đến 20 này Đấy, vì vậy nên là cả Leeds United cũng như là Fulham họ đều cần những cái điểm số ở trong buổi tối ngày hôm nay Một trận đấu sẽ rất là căng go cũng như là rất là gắt để ờ, có thể nổ cái tài à, Có thể nổ cái tài thẻ anh em Đó thì trên đây cũng là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em tham khảo nhá